gì à một khẩu facebook mình vừa đổi là cái gì nhỉ anh một đêm Cái gì ta? 2000 years later. Được vậy thôi. Anh em có thấy trường này quen không? Quá quen rồi đúng không? Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em uh, những cách uh, nhanh chóng để chúng ta có thể bảo vệ tài khoản của mình nhé. Bảo vệ tài khoản, bảo vệ mật khẩu. Okay. Bởi vì á, có rất nhiều người ví dụ như là đơn giản như những người bạn hoặc là những người thân của mình thôi thì uh, chỉ có mấy ngày chưa đến một tuần đâu đã lập một cái facebook mới và một ngày đẹp trời thì buổi sáng vẫn ờ, là tên của mình hình đại diện của mình và buổi chiều sau khi ờ, xong công việc quay trở lại thì đã thấy biến thành hộp quà messenger và hình ảnh ờ, hoàn toàn khác luôn trường hôm nay chắc chắn anh em gặp rồi đúng không rồi và sau đây mình sẽ chia sẻ cho anh em <clears throat> cách để chúng ta có thể bảo vệ cái mật khẩu của chúng ta mình vẫn chưa ăn gì và mình sẽ làm cho anh em nốt cái video này thì mình sẽ đi ăn sau nhé ok đầu tiên anh em ờ, vào facebook của mình cái chia sẻ này của mình thì không hẳn là vào nguyên mỗi facebook đâu nhé mà tất cả những cái ờ, tài khoản mật khẩu khác của anh em ví dụ như là ờ, youtube này hoặc là <clears throat> những cái tài khoản mạng xã hội khác Zalo phổ biến nhất vẫn là cái ờ, anh em gặp phải cái trường hợp mà bị hack cái tài, tài khoản hoặc là quên mật khẩu ở trên uh, Facebook thì uh, đầu tiên khuyên các bạn nên bật cái lớp hai lớp bảo vệ là thế nào ạ đây chúng ta sẽ trên cái giao diện trên điện thoại của chúng ta chúng ta sẽ vào cái phần mà ba dấu gạch ngang ở trên góc phải màn hình nhé chúng ta kéo xuống em thấy chưa kéo xuống đây cài đặt quyền riêng, riêng tư em thấy chưa mình sẽ vào cài đặt quyền, quyền riêng tư nhá lối tắt quyền riêng tư em vào tiếp theo là phần cài đặt này được chưa anh em kéo xuống giúp mình cái phần là bảo mật và đăng nhập nhé được chưa bảo mật này xong là xuống cái phần ngay phần đầu tiên của ờ, phần bảo mật đó là bảo mật và đăng nhập Chạ. Dạ. Đây, ở đây tôi sẽ thấy những cái nơi mà tôi đã đăng nhập này Vivo V15 là con điện thoại chúng ta đang xem và trên máy tính Windows này là cái màn hình máy tính đây ở đây bây giờ rồi chúng ta kéo xuống có phần xác thực hai yếu tố em thấy chưa đó chúng ta sẽ vào phần xác thực hai yếu tố này được chưa ở đây tôi đã bật cái mà chọn ờ, phương thức bảo mật đó là uh, ứng dụng xác thực đây nó sẽ bởi vì uh, Facebook nó sẽ đề xuất cái này chúng ta sẽ hay dùng hơn hoặc là chúng ta vẫn có thể dùng là tin nhắn văn bản SMS uh, khi mà chúng ta nhập mật khẩu rồi ấy vào ví dụ một cái thiết bị lạ chẳng hạn thì um, sẽ có một cái tin nhắn gửi về cái số mà bạn đã đăng ký với ờ, Facebook ban đầu ạ thì tôi ờ, dùng cái ứng dụng xác thực này khi mà thấy mà có cái điều gì ờ, khác thường thì Facebook nó sẽ gửi cho mình một cái thêm một yếu tố xác thực nữa ở trên cái điện thoại này đấy Google Mobile này thì đảm bảo an toàn tốt hơn đó anh em bật giúp mình cái phần này lên thì cái độ bảo mật của chúng ta sẽ gần như là tăng gấp đôi nhé cái thứ hai <clears throat> mình muốn chia sẻ với anh em đó là chúng ta sẽ đặt mật khẩu khó nhưng mà dễ nhớ dễ nhớ đây là dễ, dễ nhớ với từng người nhé ví dụ một cái mật khẩu mà mà chúng ta mật khẩu khó mà chúng ta dễ nhớ là thế nào nó sẽ bao gồm này một hoặc là nhiều ký tự in hoa có ký tự thường có số và cả những ký tự đặc biệt ví dụ như là sao này thăng này a còng này chống than ví dụ như vậy đó <clears throat> một mật khẩu mạnh là chúng ta phải uh, tầm khoảng trên trên 10 ký tự thứ ba là gì ạ thứ ba đó là anh em nên ghi chép lại cái mật khẩu của mình có một cuốn sổ tay ví dụ như vậy cái điều này rất quan trọng nha anh em nhé chúng ta có thể ờ, ghi chép lại cái mật khẩu của từng cái mỗi một tài khoản chúng ta đặt một cái mật khẩu ờ, khác nhau nhé đừng có nhé đừng có đặt chung một cái cái mật khẩu duy nhất nhé, mà khi các bạn bị mất một cái ờ, cái mật khẩu đó là, là từ một cái tài khoản chúng ta có thể mất nhiều tài khoản luôn nếu mà chúng ta đặt chung một một cái mật khẩu anh em nhé cái từ theo cái kinh nghiệm của mình ấy thì uh, anh em nên thường xuyên đổi đổi mật khẩu và tránh cái, cái trường hợp là chúng ta à, lưu à, cái mật khẩu của mình ở trên nhiều cái thiết bị khác nhau nhé chúng ta sẽ sẽ lưu ở một cái thiết bị mà chúng ta tin tưởng thôi chúng ta hay dùng vào những cái cái thiết bị đấy mà chúng ta có thể bảo mật riêng cho mình thôi nghĩa là một mình, dùng thôi đấy Thực sự một đổi mật khẩu tôi khuyến khích là chúng ta sẽ đổi tầm khoảng mỗi một tháng một lần cái mật khẩu nhé một tháng một lần nữa. và khi mà đổi thế này thì chúng ta cũng phải uh, ghi chép lại nhé thì lại quay lại cái bước số 3 đó ghi chép lại cái mật khẩu khi mà chúng ta đổi này đúng không ạ cái thứ năm mà tôi muốn ờ, chia sẻ với các bạn đó là <clears throat> không không dùng app nhé không dùng app ở trên uh, những cái app lạ này những cái link lạ này được chưa và những cái uh, gì ta trò chơi kể cả những trò chơi lạ nhá ở trên uh, Facebook uh, mình thấy rất nhiều anh chị uh, em hay uh, dùng cái những cái cái cái app hoặc là cái những cái trò, trò chơi nó buồn cười lắm đôi khi nó chả mang lại tác dụng quái chỉ làm cho chúng ta uh, mất cái cái thông tin cá nhân của mình nhiều hơn thôi ví dụ những cái trò ví dụ bao giờ bạn sẽ giàu này hay là gì ạ uh, nghề nghiệp gì phù hợp với bạn này ví dụ cướp ngân hàng thì ờ, nó bảo là cướp ngân hàng phù hợp với bạn thì bạn cũng đi làm chắc hoặc là nó nó báo cho là nó 60 tuổi bạn sẽ giàu mà trong khi đó chắc gì bạn đã sống đến 60 tuổi đúng không? có thể đấy là những cái app vui thôi mà mình cũng đang nói vui thôi nhưng mà ờ, anh em nhé không thử dù chỉ một lần nhé đối với những cái ờ, app này những cái link lạ này những cái trò chơi này nhất là những cái link mà yêu cầu chúng ta đăng nhập mật khẩu nhé yêu cầu chúng ta yêu cầu cái thông tin đăng nhập của chúng ta vào ấy đó nếu mà chúng ta đăng nhập vào những cái linh lạ đấy đó là bạn đang tự giết lấy cái tài khoản của mình cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với anh em đó là à, chúng ta có thể dùng những cái à, ứng dụng mà quản lý mật khẩu tin cậy như ví dụ như là có thể liệt kê ở đây như là à, à một password này hoặc là lastpass này đó để có thể là tạo và lưu trữ trữ các mật khẩu mạnh và dài để bảo mật cao hơn cho bạn đấy chúng có thể uh, hỗ trợ trên các nền tảng ví dụ như điện thoại hoặc là Ờ, máy tính rất tốt luôn ạ kể cả bạn có ờ, mấy chục cái mật khẩu đi chẳng hạn thì ờ, chúng vẫn có thể quản lý được hết <clears throat> một điều lưu ý nữa là cái mật khẩu của chúng ta nên đừng để dễ đoán quá ví dụ như tôi ví dụ, mật khẩu facebook của tôi tôi để là nguyễn huy tiến như vậy đã ai chả đoán được đúng không ạ những cái mật khẩu rất dễ bị bị đoán được đó là ví dụ mật khẩu thì để là mật khẩu luôn đấy hoặc là uh, mật khẩu là ngày tháng năm sinh chỉ nguyên mỗi ngày tháng năm sinh thôi đấy ví dụ như là uh, ờ, 31 tháng 2 2020 ờ, những cái mà mật khẩu như vậy thì quá dễ đoán luôn và anh em nên hạn chế những cái mật khẩu như vậy nhé Và trên đây là cái video ngắn mà mình muốn chia sẻ với anh em về cái vấn đề mà nó khá nhức nhối đó là anh em thường xuyên bị quên mật khẩu và nhất là mật khẩu Facebook và bị hack mật khẩu à, có thể nhiều khi ấy, cái ờ, Facebook của các bạn chẳng có cái quái gì đâu để mà, mà <laughs> hacker ừ, hack cái mật khẩu của các bạn đâu người ta đi hack những cái người nổi tiếng thôi thì cái mục đích của họ, họ sử dụng vào những cái nó đen tối hơn nhiều chứ chúng ta có cái gì đâu mà để hack quan trọng là mình ờ, quản lý được cái cái tài khoản của mình tốt thôi đó trên đây là những cái mà theo kinh nghiệm của mình mình muốn chia sẻ với anh em như vậy thì bây giờ cũng khá muộn rồi bây giờ là 19 giờ 47 phút rồi thì nó còn render chỉnh sửa anh em nữa thì tầm khoảng 8 giờ mình sẽ về ăn cơm à, nghỉ ngơi tạo lập cái thói quen tốt một chút cảm ơn anh em đã xem video nhé xin à, tạm biệt và hẹn gặp lại chúc anh em uh, thành công và thịnh vượng Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video của mình. Nếu cảm thấy video hữu ích, hãy like, share. Bấm vào nút ờ, đăng ký và sau đó ấn hình quả chuông để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn. Và Trong những video lần sau. Thank you.